Dạ vâng, cả hàng nông cơ câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh cửa hàng nông câu Huy Hoàng các bác nhá. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Nông số điện thoại 0354392929 và hiện tại thì số đó thì cửa hàng chúng em thì có kết nối và có sử dụng Zalo luôn các bác nhá. Các bác nào mà có sử dụng Zalo ấy à, mà muốn đặt hàng ở trên Zalo thì các bác ờ, kết bạn Zalo qua số điện thoại của cửa hàng chúng em là ra của số Zalo của cửa hàng chúng em thì các bác nhắn tin để đặt hàng cũng như là để gọi điện thì cũng cực kỳ hợp lý và thoải mái luôn các bác nhé. Vâng và hôm nay là ngày mồng uh, mùng 6 tháng 3 năm 2023 đến hẹn lại lên ạ thì cả chúng em lại xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích đó lại lên lô này là gồm 10 con hàng tuyển chất lượng các bác nhá 10 con đẹp như cả 10 luôn hôm nay thì cả chúng em gồm có thương hiệu hai con Estin này dạo này thời gian gần đây thì những dòng ờ, máy cưa Estin thì cực kỳ hiếm hàng luôn hàng bên dưới là vẫn như mọi khi hàng bên dưới là cửa hàng chúng em là chia theo thành từng hàng các bác nhá hàng bên trên là mẫu máy cưa giá rẻ khoảng trên dưới 2 triệu để phục vụ sử dụng gia đình cắt gỗ cắt tỉa cắt củi hoặc là cắt nhánh đồ linh tinh hoặc là các bác sử dụng ít đó nhỏ nhẹ để phục vụ cho các bác sử dụng gia đình và hàng bên uh, bên dưới này là những sản phẩm cao cấp uh, nòng đứng máy móc hàng vip chất lượng các bác nhá và hàng có thương hiệu máy móc thì tổng khoảng trên dưới 3 triệu đó để cho các bác thoải mái các bác sự lựa chọn ờ, và công suất thì nó có lớn hơn phần hàng bên trên các bác nhé đấy các bác nào một nhu cầu muốn đặt hàng của ờ, muốn ờ, cần hàng cao cấp thì các bác tham khảo những những máy mà cửa hàng chúng em đặt ở bên dưới này đây còn các bác nào mà nhu cầu mà sử dụng nhỏ nhẹ phục vụ gia đình hoặc là những dòng cơ giá rẻ thì các bác lựa cho em hàng bên trên các bác nhá đấy mà lên tổng gồm 10 con và đánh dấu lô ngày hôm nay là lô chữ X các bác nhá lô chữ X X1 này X2 X3 X4 X5 cho tới X10 các bác nhá đó hôm nay thì chúng em là đánh dấu ký tự là lô chữ X các bác nào mà chưa biết cách đặt hàng ấy ạ thì các bác uh, em sẽ giới thiệu cách đặt hàng sau đây các bác nhá hôm cửa hàng chúng em là có đánh dấu ký tự này là chữ X1 này X2 này lên từng con máy đó các bác nào mà xem video uh, các bác ví dụ là các bác muốn uh, ưng ý con này rồi mà các bác chưa biết là con này là tên là gì các bác muốn đặt hàng con này nhá thì các bác chỉ cần là nhấc máy lên gọi cho qua cửa hàng chúng em các bác báo là chốt cho anh con x1 chẳng hạn đấy là em biết ngay là các bác muốn đặt hàng con này đó là giá con này là 3 triệu 300 ngàn các bác nhá và giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng em phụ kiện à, là các bác à, em sẽ đóng hàng gửi đi cho tới tận nhà cho các bác hàng tới các bác kiểm tra hàng đúng máy trên video các bác nhận hàng thanh toán không cần phải cọc trước các bác nhá cửa hàng chúng em thì không cần phải cọc trước đúng máy trên video thì nên là các bác vui lòng xem kỹ video cảm thấy thực sự nghĩ con nào thì các bác đặt hàng các bác nhá đọc cho em cái mã mà chúng em đánh dấu trên từng con rồi đấy ạ Vâng để đỡ làm mất thời gian của các bác thì hôm nay thì chúng em sẽ giới thiệu sơ qua này đầu tiên là con X1 giá con này là 3 triệu 300 ngàn một con máy cưa Estin 018 các bác nhá máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản sản xuất tại Đức sản xuất năm 1999 này đó thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên con này tình tình trạng khá là đẹp và chất lượng đây các bác nhìn qua ốp lam là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá ốp lam tăng chỉnh xích nhanh nha và con này thì có xả áp ở đây các bác này có xả áp Rồi giá hiện tại con này thì cả chúng em đồng bán với giá là 3 triệu 300 ngàn nòng 38 ly <coughs> qua tiếp con X2 X2 là một con máy cưa MS 200 thương hiệu của dòng máy cưa Estin cũng của Đức các bác nhá Máy móc vẫn cam kết nguyên zin nguyên bản. Con này tình trạng khá đẹp, đẹp như hậu luôn. Cả chúng em đánh giá thì con này rơi vào tầm khoảng 8-90% nữa. Và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sự xích mới rồi các bác nhá. Làm vẫn là nguyên zin theo máy của nó, còn xích là cả chúng em cắt xích mới cho các bác. Giá con này là 5 à quên 3 triệu 550 ngàn Giá đã bao gồm phí vận chuyển. À, qua tiếp con X3 là một con máy cưa Echo Curit. Con này là công suất của nó là 35cc, nòng của nó là uh, 38 ly các bác nhá giá 2 triệu 950 ngàn X3 Echo Curit có tích hợp chụp giật trợ lực các bác nào đam mê thương hiệu Echo thì các bác uh, có lẽ không còn xa lạ gì con này nữa rồi thương hiệu nóng đứng máy móc cực kỳ chất lượng và chất lượng rồi và qua tiếp con X4 là một con máy cưa thương hiệu Sindaiwa Sindaiwa thì các, các bác ở dưới miền Tây thì chuộng về sử dụng thương hiệu này thương hiệu này thì ở dưới miền Tây thì các bác uh, sử dụng thì cực kỳ nhiều luôn các bác nhá con này thì cũng cực kỳ vip cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn đấy đó, vâng, nhìn qua cũng là nòng đứng các bác nhá nòng đời cao linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng 2 triệu 600 ngàn qua tiếp là con X5 X5 là một con máy cưa uh, Sinawa 352 công suất của nó là 35cc tiếp các bác nhá nòng 38 ly 2 triệu 500 ngàn cho một con máy cưa X5 Vâng qua tiếp con X6 là một con máy cưa nhỏ nhẹ phục vụ gia đình Makita ME333 công suất 33cc có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác lam xích con này là sùng chung với dòng sản phẩm lam xích cưa điện máy móc tình trạng khá là đẹp có tích hợp chủ giật trợ lực luôn các bác nhá giá này là 2 triệu 200 ngàn con ờ, Ryobi máy móc tình trạng đẹp 99% cực kỳ chất lượng đã lên xích mới các bác nhá đã lên xích mới núm bơm xăng phụ đầy đủ giá 1 triệu 900 ngàn công suất của này là 30cc vâng và một con máy cưa Echo Kyrit 2700 đời mới máy Nhật bãi đó sản xuất tại Made in Japan này đó của nhà máy Kyritco ờ, sản xuất một con máy cưa Echo giá này là 2 triệu 300 ngàn con này đời mới linh kiện thay thế của nó bây giờ hiện tại trên thị trường bán mới cũng rất là nhiều các bác nhá Vâng và qua tiếp con Echo Kyrit 3300 công suất cũng là 33cc đó nấu mưa xong phụ đầy đủ con này thì nồi đồng cối đá luôn rồi về các bác sử dụng thì cực kỳ bền luôn và chất lượng luôn các bác nhá bán rất là nhiều 2 triệu đồng và cuối cùng một con tay cụt để phục vụ cho các bác cắt tỉa cành X10 giá 2 triệu đồng các bác nhá một con tay cụt cực kỳ vip và chất lượng luôn tem mác đầy đủ đẹp 90% luôn ngày hôm nay vâng và chúng em đã giới thiệu sơ qua này đấy à tổng cộng hôm nay có gồm những dòng sản phẩm sau vừa nãy em đã giới thiệu qua Vâng và bây giờ thì cả hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ từng con một từng con một. Các bác nào mà vừa nãy em đã lướt qua một vòng rồi. Các bác nào mà ưng ý con nào rồi ạ thì sau đây thì cả hàng chúng em sẽ giật test nổ để cho các bác tham khảo các bác nhá. Dạ vâng, cây máy đầu tiên trong lô chữ X ngày hôm nay là một con máy cưa Estin các bác nhá. Dạo gần đây thì rất là nhiều các bác hay hỏi về những dòng sản phẩm như thế này dòng thương hiệu Estin nhá nhưng mà thật ra thì cửa hàng chúng em nhập về rất là khó khăn luôn hiện tại bây giờ bên cửa khẩu thì người ta đang tạm là đóng cửa khẩu rồi nên là nhập về thì cực kỳ khó các bác nhá hầu như là những sản phẩm ấy Estin này thì nhập về nhỏ giọt nhỏ giọt từng cây một từng cây một thôi không có nhiều đâu ạ à. đó và hôm nay thì chúng em lại về được một cây duy nhất một con máy cưa Estin 018 X1 các bác nhá giá của nó là 3 triệu 300 ngàn đó thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên ngon lành cá TZS tình trạng con này cũng khá là đẹp và chất lượng luôn các bác đó phần này úp lam là úp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhé đó và có điều đặc biệt là con này thì nó được tích hợp sẵn hàm rồng cho bác tích hợp sẵn hàm rồng mặt tiền của nó đây khá là đẹp và chất lượng đúng không ạ à? phần áo vỏ của nó thì hầu như là còn trắng phau nguyên chưa hề có biểu hiện ố vàng này gì cả Đấy, máy móc cam kết cho các bác là chuẩn zin đét từ A tới Z các bác nhá từ nòng này cuộn điện này bôi lọc gió bình xăng con các thứ các bác nhá bộ chế hòa khí của nó này chuẩn zin luôn này là bên trong còn vết bẩn nguyên này các bác đó hiện tại là cửa hàng chúng em về thì chỉ rửa sơ qua phần bên ngoài thôi chứ bên trong thì cửa hàng chúng em thì giữ nguyên tình trạng máy nóng nòng hơi con này thì cực kỳ chắc chắn mà bít tông nó thì còn đẹp nguyên các bác nhá họ làm con này thì cửa hàng chúng em là sử dụng chung với sợi xích của cái dòng sản phẩm của máy này á, là nó xài chung với những những dòng máy cơ điện những dòng máy cơ điện thì xài xích như thế nào thì con này thì cũng xài xích y như thế các bác nhá về ngoài Bắc thì các bác nào mà sử dụng uh, đến uh, mà muốn thay thế lam xích thì các bác uh, ra những tiệm uh, cơ khí hoặc là những tiệm mà uh, điện điện máy mà người ta bán những dòng sản phẩm máy cơ điện ấy thì các bác mua lam xích thì cũng cực kỳ dễ dàng các bác nhá nhiều các bác chỗ các bác thì không có bán lam xích của những giờ móng máy bãi này thì các bác mua cái lam xích cơ điện thì về vừa y luôn lam con này mặt cắt của nó là được 30 phân 30 phân mặt cắt các bác nhá nòng 38 ly rất thích hợp cho các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ lại Thank you. tiếp đến là con X2 một con máy cưa Estin MS200 một con máy thì đẹp như siêu tầm luôn các bác nhá <coughs> tình trạng thì đẹp như siêu tầm luôn cực kỳ chất lượng cho các bác về sử dụng đó phần bên trong nội thất của nó đây chế bộ chế của nó là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá lưới lọc gió của nó không có rách gì cả giá con này là 3 triệu 550 ngàn con đánh dấu ký tự là X2 một con máy đẹp như sưu tầm luôn các bác nhá đó lên lô là bán theo giá trên lô luôn chứ không phải à, bán những giá mà hàng sưu tầm đâu ạ thắng xích thì sử dụng vẫn là đầy đủ và điều đặc biệt thì con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhá một sợi xích mới để về cho các bác sử dụng làm con này mặt cắt của nó là được ờ, ba uh, 3 gần 34 phân 34 phân mặt cắt đó mặt tiền của nó đây khá là đẹp đúng không ạ nắp xăng là nắp xăng cài nắp xăng là giống như sản phẩm máy cưa mà Estin 381 đấy ạ 381 cái con này là nắp xăng của nó thì nó hoàn toàn giống nhau các bác nhé phần bên dưới này là đổ xăng pha nhớt còn bên trên là đổ nhớt để bôi trơn làm xích các bác nhé giá con này cực kỳ hợp lý bởi vì con này thì quá là đẹp và chất lượng luôn đây cho các bác nhìn qua phần ốc ác của nó này không han gì gì đúng không ạ à? ô này nó bị thiếu một, một con ốc ở đây thì cả chúng em tí nó sẽ ráp lại vào cho các bác nhé lúc mà rửa ra thì ráp vào nó bị quên mất đó ốc ác thì còn trắng phau luôn đúng không ạ thôi cả hai chúng em uh, ráp ốc vào trên video luôn các bác nhé, cho các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì nó đầy đủ nguyên <clears throat> Rồi ok đầy đủ ốc ác hết rồi các bác nhá Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì giá của nó là 3 triệu 550 ngàn Hình dấu ký tự là X2 Con này thì cả chúng em vừa nãy tháo cái phần ốc ra để rửa cái cây máy Nên là ráp vào nó bị quên mất một con Do lính nhà em thì nó tháo ra ấy à khá là chất lượng Dạ vâng, con X3 là một con máy cưa Kyrit thương hiệu Echo các bác nhá. Công suất của nó là 35cc, 35,8cc đấy ạ. À. Thì làm tròn của nó là thành 36cc các bác nhá. Nòng của con này là 38 ly có tích hợp trục giật trợ lực cho các bác. Thắng xích là sử dụng đầy đủ nguyên này. Vẫn là thắng xích đầy đủ các bác nhá. Còn điều đặc biệt con này là tích hợp hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 13. Lam mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. 35 mặt phân mặt cát cho cây lam này xích là xài xích mini xích mini ở trên thị trường cũng bán rất là nhiều các bác không phải lan tăn các bác nha đó phần bô của nó đây hầu như là vẫn còn nguyên zin đó nguyên bản các bác nhá chưa hề có vết han gì gì cả đấy con này tình tình trạng khá là ok khá là đẹp ốc này cho các bác nhìn qua phần ốc này các bác nhìn qua ốc nguyên zin các bác nhá ốc thì còn vàng ươm luôn đấy ạ không phải là ốc là đã thay thế đâu con này thì thực sự là khá là đẹp các bác nào mà nhu cầu cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về thì các bác sử dụng con này thì khá là hợp lý các bác nhé cân nặng thì em nghĩ là rơi vào tầm khoảng gần 5 kg cả lam xích à, vâng và tiếp đến là một con máy cưa Sindaiwa Sindaiwa các bác nhá các bác nào dưới miền Tây thì có lẽ thương hiệu này thì không còn xa lạ gì nữa rồi đó vẫn là nòng đứng nòng 38 ly một ốc lam nhưng mà ốc lam lớn luôn các bác nhá ốc lam là ốc đầu 19 luôn các bác ạ xích vẫn là xài xích chung 91 xích xài chung với dòng sản phẩm máy cưa điện lam con này mặt cắt là được 35 phân mặt cắt các bác nhá 35 phân mặt cắt công suất của con này là 30 uh, 34 cc 34 cc các bác nhá gần 35 cc giá con này là 2 triệu 600 ngàn 2 triệu 600 ngàn cho một chiếc máy cưa Sindaiwa đó chuồn tem sản xuất này made in Japan các bác nhá made in Japan đó máy cực kỳ khá là đẹp à, vâng tiếp đến là một con máy cưa Sindaiwa tiếp con này là 352 công suất 35cc nòng của nó là 40 ly các bác nhá đặc biệt con này là nòng của nó là 40 ly luôn ạ à. phòng tua của con này thì cực kỳ khỏe luôn tí nữa sau đây thì cả chúng em sẽ giật test nổ con này để cho các bác nghe qua tiếng phòng tua của con này giá con này là 2 triệu 500 ngàn các bác nhá tích hợp hai ốc lam cực kỳ chắc chắn vặn trực tiếp bằng khóa 13 nòng là nòng đứng lốc là lốc nhôm con này thì xài xích của nó là xài xích chung 91 luôn ạ sẽ xích khá là to bản các bạn nhé làm con này thì cực kỳ dài mặt cắt con lam con này là cắt từ 40 phân mặt cắt của cây lam về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về thì con này quá là thoải mái lam của nó thì khá là dài lam xích thì nguyên zin nguyên bản theo máy của nó luôn đấy ạ máy này chưa <coughs> vòng tua của con này thì khá là chất lượng đúng không ạ tiếng nổ của nó thì cực kỳ thoáng máy và bốc luôn về các bác nào mà muốn khỏe thì các bác nên lựa chọn những sản phẩm như thế này tiếng bồ của nó thì cực kỳ khỏe và chất lượng luôn các bác nhá về các bác kéo thì nẹt thoải mái luôn nẹt cả làng nghe thấy giá con này là 2 triệu 500 ngàn các bác nhá các bác muốn đặt thì các bác liên hệ đánh báo cho em là con X5 Dạ vâng và bây giờ thì cả chúng em qua những mẫu máy cưa để phục vụ sử dụng gia đình đây các bác Một những mẫu máy cưa mà nhỏ nhẹ để cho các bác cắt tỉa nè Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ về nhiều khoảng 25 phân đổ lại Hoặc là về chủ yếu là các bác về cắt tỉa cành tỉa nhánh đồ linh tinh Hoặc là cắt củi nấu rượu Đó cắt gỗ mà cắt củi cắt những gốc cây mà tầm khoảng bắp chân bắp đùi bắp tay đổ lại thôi ạ à thì các bác lựa chọn những sản phẩm nhỏ nhẹ như thế này để các bác cầm cho nó nhẹ nhàng các bác nhé cái thứ nhất là nó rất là nhẹ nhàng cái thứ hai nữa là giá cả của nó thì rất là vừa phải đó và hiện tại thì con này là giá của nó là 2 triệu 200 ngàn X6 thương hiệu Makita các bác nhé 10E333 có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác một con máy cửa hàng chúng em bán khá là chạy luôn lam xích của nó là lam xích xài chung những, những mẫu máy cưa lam xích cưa điện các bác nhé. đấy xích là xích 91 Lam con này mặt cắt là được 35 phân mặt cắt Đó Có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên Khóa xích đấy ạ à. vâng còn các bác nào mà đam mê thương hiệu Ryobi một con máy cưa X7 đó, X7 giá 1 triệu 900 ngàn Ryobi các bác nhá Còn núm màu xong vẫn là đầy đủ cho các bác Đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi Để cho các bác về sử dụng có thể ngọt ngào nhất Có thể làm vẫn làm mặt cắt là được 35 phân Công suất con này là 30cc các bác nhá 30cc Công ờ, lam hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại Cho con máy cưa X7 này vâng còn có bác nào mà nhu cầu mà cần tìm một chiếc máy cưa gia đình nhỏ nhẹ mà vip vip một tí xíu thì các bác lựa cho em dàn sản phẩm máy X8 này các bác nhé một con máy cưa Echo Kyrit 2700 giá là 2 triệu 300 ngàn con này là thương hiệu đời mới các bác nhé đời sản xuất cực kỳ mới luôn đó hiện tại trên thị trường thì những ờ, máy như này thì linh kiện thay thế thì cực kỳ dễ dàng luôn các bác nhá dễ dàng cực kỳ luôn ạ à lam mặt cắt là được 30 phân xích là xài xích mini đó có núm bơm sang phụ đầy đủ cho các bác e gió thì e gió tự động e gió tự động các bác nha con này thì tích hợp chụp giật trợ lực lò xo và con này thì bên trên này là phần xăng pha nhớt bên dưới nắp đen là để nhớt để bôi trơn lam xích các bác cân nặng con này thì em nghĩ là nó rơi vào tầm khoảng chưa đến 4 kg luôn các bác nhá đầu máy không cân nặng chỉ khoảng 3 kg thôi cả lam xích vào nữa cả xăng cộ vào nữa thì khoảng gần 4 kg cho các bác sử dụng Dạ vâng, X9 là một con máy cưa Echo Kyrit 3300 Công suất của nó là 34cc Có núi mưa xong đầy đủ cho các bác hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 Đó, hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 Lam con này mặt cắt là được 30 30, 30 phân mặt cắt các bác nhá Và con này thì có thể kéo gỗ đường kính của tầm 25 phân đủ lai 34cc Giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá Dạ vâng và cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa tay cụt nhỏ nhẹ để cho các bác về các bác nào mà hay leo cây hoặc là hay leo thang để cắt tỉa nhánh trên cao mà cần nhu cầu sử dụng một tay đó một con máy cưa thương hiệu Echo Keurit GC30 công suất 30cc các bác nhé khóa xích thì vẫn là đầy đủ giá nó là 2 triệu đồng và lam xích con này thì nó xài chung với sản phẩm máy cưa điện nó làm con này mặt cắt là được 35 phân phần tăng chỉnh lam xích thì cực Ờ, ở trên phần mặt cắt này luôn các bác nhé, trên phần lam luôn ạ à. có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác tình trạng con này thì khá là đẹp là hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá tem mát đầy đủ đó cực kỳ tiện lợi nhỏ nhẹ thôi các bác cầm một tay vừa rồi thì cửa hàng chúng em thì đã test nổ cũng như là giới thiệu hết chi tiết cho các bác các bác nào mà ưng ý con nào rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua điện thoại để đặt hàng các bác nhé đến giá là cửa hàng chúng em là đã công khai hết trên từng con máy rồi và giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác các bác nào mà ưng ý thì chỉ cần nhấc máy ngay và điện ừ, alo cho cửa hàng chúng em đọc cho em địa chỉ số điện thoại và cũng như là tên cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà hàng tới các bác kiểm tra hàng rồi mới thanh toán các bác nhá đó giá là đã bao gồm trên video là chuẩn giá luôn các bác nhá đó hàng tới các bác không cần phải mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa và máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản hàng chất lượng luôn các bác nhá và bảo hành của cửa hàng chúng em là bảo hành cho các bác 6 tháng sử dụng còn nòng bạc nòng bạc bít tông với lại là dê thì cửa hàng chúng em sẽ bảo hành cho các bác là một năm các bác nhá rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác ở video sau